Bố mẹ tôi thường đi làm xa nên tôi lớn lên bên bà ngoại. Bà ngoại chính là người mà tôi thương yêu nhất. Đầu năm lớp 12 do không có sự kèm cặp, bảo ban của bố mẹ nên tôi yêu đương, chơi bời nhiều, lơ là học tập. Chính bà đã động viên tôi tiếp tục học tập và thi đỗ một trường đại học tốt trung. Khi vào trường đại học, tôi đem lòng yêu chung một cậu bạn hiền lành tốt bụng, xuất thân từ gia đình thuần nông, đông anh em, chung đi học nhưng không nhận được trợ cấp từ gia đình. Ngay từ năm nhất, anh phải làm rất nhiều công việc để có thể trang trải cuộc sống từ bồi bàn, gia sư đến phụ hồ. Tôi rất không phục ý chí, nghị lực của anh nên càng yêu anh gấp bội phần. Sau giờ học, tôi thường đến nhà anh nấu cơm cho anh. Đến năm cuối đại học, Trung nói rằng anh may mắn xin được công việc dạy gia sư cho một ông giám đốc lớn tuổi. Trung kể về ông giám đốc này rất nhiều, anh nói rằng ông ấy trả lương cho anh rất hậu hĩnh, ngoài việc dạy gia sư tại nhà, Trung thỉnh thoảng phải đi công tác cùng với ông giám đốc 3 ngày đến một tuần. Trung sẽ đi cùng và phiên dịch cho ông sếp này. Xa anh, tôi rất buồn và nhớ anh, nhưng đổi lại, Trung kiếm được khoản tiền khá hậu hĩnh sau những lần đi công tác. Từ ngày Trung xin được công việc dạy gia sư này, cuộc sống của anh bớt chật vật đi hẳn anh có thêm tiền để trang trải cuộc sống, gửi về cho gia đình, tôi mừng cho anh. Sau khi ra trường, Trung được ông giám đốc xin cho một công việc đúng với chuyên ngành, còn tôi cũng bắt đầu đi làm. Sau hơn một năm, thấy công việc cũng đã tạm ổn, tôi dục Trung tổ chức đám cưới. Vì mấy năm nay, bà ngoại tôi mắc nhiều bệnh, tôi sợ bà không thể chờ đến khi tôi mặc chiếc váy cưới và lở nụ cười hạnh phúc. Đám cưới của chúng tôi được tổ chức nhanh chóng sau đó, trong ngày cưới, khi tôi và chồng đang tất bật đón tiếp khách, thì tôi thấy một quý bà ăn mặc rất sang trọng, tay cầm một món quà lớn bước vào đám cưới. Thấy quý bà đứng một mình, tôi tiến lại hỏi han, thì vị khách lạ chỉ mỉm cười và nói, em cứ kệ chị, chị ở đây là được rồi. Nhìn thấy quý bà đang ngồi uống nước, chồng tôi giật mình nhưng lại bỏ đi đón khách khác. Một lúc sau, tôi để ý thấy chồng tôi tiến lại phía quý bà đó và hai người nói chuyện gì đó với vẻ mặt rất căng thẳng. Thấy hai người to tiếng, tôi tiến lại hỏi chuyện, thì chồng tôi dường như đang cố gắng giấu mọi chuyện. Chị, chị đi về đi, em cảm ơn chị đã đến chúc phúc cho em, em chào chị, chồng tôi nói. Đồ ăn cháo đá bát, tôi giúp đỡ, cưu mang cậu bao nhiêu năm nay, cậu đừng nghĩ cậu cưới vợ rồi là tôi sẽ buông tha cho cậu, quý bà gắt. Sau một hồi giằng co, thấy mọi người súng lại quá đông, cuối cùng quý bà này cũng chịu lên xe và rời khỏi đám cưới. Tôi không dám hỏi chồng vì còn nhiều việc phải làm trong đám cưới. Tuy vậy, lòng tôi dối như tơ vò tôi không biết vị khách lạ đó là ai, có quan hệ gì với chồng tôi mà đến đám cưới của chúng tôi để làm loạn như thế. Trong đêm tân hôn, khi mở gói quà lớn của người phụ nữ bí ẩn kia, tôi sững sờ thấy cặp đồng hồ sang trọng dù không biết giá tiền, nhưng tôi hiểu giá trị của nó không nhỏ. Không chỉ thế, trong hộp quà còn có chiếc phong bì dày cộp, toàn tờ 100 đô la. Tôi bắt đầu thấy lạnh sống lưng, bèn gặng hỏi chồng về chủ nhân món quà. Sau một hồi quanh co, cuối cùng chồng tôi cũng phải thừa nhận rằng quý bà đó chính là ông giám đốc mà chồng tôi vẫn dạy gia sư bấy nâu lây. Gia sư cái nỗi gì? Anh được bà ta bao nuôi suốt mấy năm nay đúng không? Anh nói đi,